Hello cả nhà Hôm nay là lễ uh, Hiền Mẫu thì uh, Ở Mỹ là gọi là Mother's Day Thì uh, hôm nay cũng là lễ uh, ngày uh, sinh nhật uh, một tuổi của cháu của Steven uh, Tên là Andy, thằng bé nhỏ nhỏ thường chơi với Steven Với uh, mấy uh, chú của nó bên nhà, thường thường bồng ở đây nhà chơi á Thì hôm nay cũng là sinh nhật của bé rồi cũng là lễ uh, uh, Hiền Mẫu luôn Thì uh, gia đình sẽ chọn làm sinh nhật và ngày lễ hiền mẫu cùng một ngày ở một nhà một người em em trai thứ năm thì một tí nữa à, gia đình Steven sẽ lái xe vào đó chơi thì nhà của Andy cũng gần cái bên khoảng chừng 5 phút lái thôi thì à, gia đình mình sẽ mời qua đà lái xe qua đó chơi tham gia sinh nhật và chúc lễ hiện mẫu thì à, cô chú và anh chị theo trang Steven để à, tham gia lễ à, sinh nhật và lễ hiện mẫu luôn nhé thì cũng nhân dịp lễ hiện mẫu này Steven xin gửi lời chúc à, À, một ngày lễ hiện mẫu thật vui vẻ hạnh phúc đến tất cả gia đình và gia đình của mình thì nhà bên kia sau hè phía sau này nè nhà bên đó là nhà của em của Steven còn cái nhà bên này là nhà của Steven nè chưa bên kia là nhà người em hai nhà cái bên hiện thường Andy qua đây để chơi với gia đình của Steven thôi thì à, bữa nay gia đình mình sẽ lái xe qua nhà của Andy để chúc sinh nhật một tuổi thì à, để theo chân để theo theo chân cho gia đình của Steven qua đó chơi nha ok Đây giữa bên đây. Hỏi rồi con mới có bây giờ qua đây. Mà nói, happy birthday mua Thanh Kiều. Thanh Kiều nhiều. <laughs> Happy birthday. Nó đâu vậy? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Hello, hello. Happy birthday. oh, gặm. Ủa sao bạo vậy? Giờ gặm mình sửa à? theo đội trẻ đấy không đi đi đi, đi ra cắt cái áo trái mé thôi nghỉ bú luôn đi đây đói mà cha cha đấy cái để cái cái để cái mận mà cha nói là cây thực sinh mình mình nói coi cây đó không cái cây mận á thì nó nằm ở ngoài cũng giống ốc luôn vậy rồi đó nhưng mà ngay cái nước cốt đó là nó rì khoai là nó không có chịu ra bông nó không đủ lạnh nó không cho nó có cái loại phân là chơi vô Yeah, just record, just just just work around. Rồi xong rồi tụi con em đi rồi chai Just wait a little bit here, little Này cười đi con, cười đi, cười đi, cười đi. Không sao đâu con. Mấy ông già. Mấy ông già cưới đi con cưới đi cưới rồi đi chơi đó rồi để mình uh, bắt uh, cho chơi bẩn dạ. ừ, tụi con ở bên cái thằng của con nó nó cao cũng như thằng này à, thằng này năm nay cũng giò nó giò nè Ôi, nãy con heo mới về chứ con heo được không? Đây đâu kìa, chưa kìa À, có heo tao để đó lắm nữa mày cứ chụp chụp Ờ, cái này cũng in nè Kìa, cái đầu heo á hả? <laughs> hai cái má của nó giòn lắm giòn vô hả ừ cũng được ờ ừ đúng rồi gia đình mà cái này là nước muối rồi nè cái này là nước muối rồi nè nè ủa chứ đây chị bển hả cái này đựng nó không vững nè cái này bác đi luôn hả vậy bởi chứ ai một chủ được ai một chủ cho ông bởi vậy mới nói nè các con có quay ăn thằng thằng Thomas sao barbecue nè ông bỏ tối rồi tưới cái này bỏ trong cái này good right birthday yeah đúng không cha it's good hả cái cake is good để mà con con ăn quạch nè ủa cha với mẹ hát birthday cháu rồi birthday đi đúng đèn đi đúng đèn đi về quán quán bánh mì ăn có ông bạn em đi đi con đi con đi đi đi con đi giỏi chưa giỏi chưa người hỉnh mũi luôn á một giờ rưỡi rồi đó ăn sôi đi ra đi cha đi cha ăn lẻ cái không không không ông nội không ăn đâu ông về bệnh nội về bển đi đi chụp hình với cháu mẹ mình đi rồi rồi xong rồi phòng nó ngắt hết rồi ồ bánh đề bánh đề cái đi bánh đề cái đi ok đúng đâu rồi con này ok rồi nha bắt đầu nha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Andy Happy birthday to you Thổi cái này đi, con thổi cái này Thổi đi, thổi đi Bi, bi, bi, bi, thổi đi, thổi đi Thổi, thổi, thổi, thổi Một, hai ba thổi nha Woo, woo. Chết anh chụp trình trên ờ, bôi đi ta Ủa mấy đứa cháu này chụp chung với ông bà nội Chụp với bà nội nè Lại chụp với ông bà nội đi Ủa mình để máy được không ta Nguyên mình chụp hết chân ta Ờ Ủa mình mình để cái máy nào đó mình chụp hết hết trơn luôn được không? Chị cái bên đi lại chụp với ông bà nội con. Đây em lôi cái này ra chút nha. Nãy mình đưa đưa dạ. đưa dạ, chụp hình chung hồi nãy đứa nào dồn vô có có dồn thấy dạ, cái, chỗ này không vô chụp chung mấy hồi nãy cái áo nó dán lên nhưng mà vô không sao chị xe đừng vô trước đi vô trước đi cưng vô vô mọi người vô chụp hình cái đi không em nghĩ okay, anh nguyên gia đình đi chị vô đi chị chụp cho anh chị anh chị hai cháu nội ba cháu nội cháu ngoại năm cháu ngoại ok relax relax ô bà nội đâu bà nội đâu lối đầu ra lối đầu ra bà nội luôn quá mắt chó Ồ, cháo nhiều quá Chân chân lên lên nè chân Ok ok, dòng lên, dòng lên Chảo đông quá, chảo đông quá Dòng lên nha, ô, rồi đó Rồi, ok Rồi Good <laughs> chụp chụp hình gia đình mình đi vô đi vô hết vô đi vô hết luôn vô đi vô đi kinh vô hết vô hết luôn đi để đây được không để cái cây đâu đó đó mình nhắm đó đi hết bà con vô bà con ơi vô vô vô đi vô đi chặt cho vô đi mình vô đi chặt cho bị cắt bà con đi anh ấy nhà thấy không dạ vô vô vô vô vô vô vô vô gia đình vô á gia đình vô em mà em mà em mà sao mấy baby ok ok anh ơi mình kia dòng con dòng dòng nặng dòng dòng nặng được đây rồi không biết dòng đấy hết đâu không được thấy thấy không xéo xéo chắc hết á thôi là xéo này xéo lại được dư ờ, dư hả dư hả dạ. nghe dạ, con con xích ra hình như mẹ con che con tí rồi á hệt ờ, xích ra tí ờ, dạ. Ừ. Dạ, rồi hệt vậy à thấy không thấy hết đẹp lắm đẹp lắm đó che che che cái mình che cái mình được kìa anh xích vô thì anh phải lụng xuống tí là không cho cái là nó rối dư rồi <laughs> dư rồi dư rồi ok một hai tắm nữa nha một hai ờ nó cũng biết nhìn kìa vô vô đấy này cái cái này cái cây này nó coi chân ok vô để vô luôn sao coi chân vậy nè em muốn quay coi chân không lên vô má lên bắt má lên đây má lên đây vô con vô con má lên đây má lên đây happy birthday nghe nghe vô vô <laughs> rồi chủ không một ờ, hai ờ. ba Okay. Bình thường nó nó đủ ánh sáng thôi, nó không lên flash. Nó không là flash à. Dạ. Ừ. Cười cùi vậy cũng chơi được. Ừ. Chúng yeah. nè tụi con ở đây lấy à, đồ ăn nha dạ, dạ. kìa kìa kìa bác tay kìa kìa bác tay kìa bắt tay kìa đó tụi con đây cái lấy đây là quay qua đây lấy luôn à rồi phá hoang chậm ta, phá hoang nha dạ, ra nha rồi ờ. không mà không mà cười cái cái thôi bây giờ đi ăn đi đi ăn đi đặng ăn ăn đi nó nhìn nó nhìn chị ăn được ăn được ăn được vui ờ, Ồ, co co lấy lấy lấy dĩa ra luôn nghe dụ lấy dĩa cho, cho kiệt đi ờ, cái dĩa dĩa sẵn rồi vô vô kìa từ sớm đi thích nào lấy lấy Dánh mì Gì con? Nghe ta hai trăm rưỡi lẻ ngay mười lăm nghìn đâu nhà mình để đây đất này đã nó động bên ông nó lên động mình phía sau 6 feet đấy à cười vô duyên cười gì cười đi cười tôi dễ đi kìa muốn gì ra mấy bạn kia kìa quen không quen không quen không quen không ờ mắc cỡ mắc cỡ luôn cho nên cả bốn con về bốn bốn trai hai gái dạ, còn đứa em gái còn kia còn đứa em gái kia đi gió dạ đây bạn của mình dạ. kiệt với ờ, vợ chồng ờ, kiệt với ờ, con trai thì quan wow khu này rất nhiều ghê à, à. xuống là mình nhiều à dạ, tại công ty mà bạn vẽ hỏi tiền có tiền nào chị sư kỹ giống sư vẽ nhìn biết là uống xe luôn rồi bạn vẽ đi ho rồi đi ho đi đâu rồi đang đấy ngon dạ. lắm ăn đi ngon lắm bỏ trái giang kìa có chơi giang đi dạ. giang giang không gì vậy ờ, trời nó nó chua dạ. ngủ của em cho nó ngủ không ngủ nó mê đi chơi vậy mà không muốn nằm ngủ rồi vẫn ngủ vậy mà có giọng kia giọng sướng lắm giọng năm đã chị lên chị linh chị linh chị linh nè ừ. Ăn lấy cho ăn với cái gì thôi cho nó ăn với kêu nên lên đồ ăn với trời ơi hôm đó tôi cho mượn thì khỏi mua tôi có cái này bộ rồi cái gì cái này nó tự làm cái này nè má kìa có bà kia bá làm hình như tám đồng hình hình ấy gì bê thôi vậy thằng rồi mà này em tự làm mà làm đâu đẹp như người ta đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video lấy đi lấy đi lấy thêm đi bơi cười cười cười cười cưới rồi cưới Em muốn story qua chứ Em hát Em em hát lại quá Mà chạy về cho bé Còn lâu rồi em quá Em phải very hot Em là cho em chơi cái tắt đôi Mà nói được mốt phải mà đâu sẽ Đâu mà bây giờ biết gì Khói cười Khói cười không Đưa đây quay về có coi luôn mình về cái điện đổi lồn có là cái thế để lộn trời ơi con vàng có chui con vàng có chui con vàng có chui ăn xong rồi bà con ngày nào nấy nằm la liệt vậy hơi <laughs> con mi chạy trốn nó không ăn cái thì mình với mình vậy dễ trồng á chị ừ đúng không ỏ dễ trồng á nó mạnh lắm á ỏ dễ trồng chưa cái sân vườn nhỏ xíu cũng trồng lá lá lá bù lù luôn hỏi là dễ trồng nhất á chị đào chị trồng cái gì để đó nó tự động lên ồ gắn điện làm gì vậy em coi cái AC thử bên nó có cái ờ, ờ, hôm nay nó kinh bển đem về đó để chồng nè nó đem qua nó chồng nó đâu có ờ, chăm sóc như ông nội đâu mà tươi tốt con kia nữa no, no, no, no, no, no, no. bà ba bán đi lúc vô trong này không vô trong này không chưa rồi rồi rồi bên ra ngoài coi coi coi coi coi bong bóng bóng không em coi bóng kia chứ nè vậy dễ sợ luôn chị nói làm nhân khu à bay đi cũng đi cái vòng cung cho thịt vô hả nó không chịu về không chịu về <laughs> không chịu về thì cũng đi cái vòng cung ba bốn căn nhà thịt cho bên kia vậy ôi cái quỳnh nó cao trời ơi cháu quỳnh nó cao giờ dạ, con thấy lùng á à. What's up? What's up? Không chịu về hả? What's up? Bye bye anh. Bye chủ bye. Bye. bye. bye. Mẹ muốn hôn. Không biết ăn không mẹ. Chờ chờ chờ. Ôi con làm mẹ cái bông. Yo, you step on his flowers, man. Man. Ờ, They're good. His baby. Bye bye Bye. bánh kem nè à? đó bánh kem chưa chưa bánh kem nữa ăn nữa còn mấy kìa no không mấy em đi cho tụi kia mà đi trễ quá tụi nó tụi nó gấp quá không có làm được bữa đông quy nó càng lớn càng tông nha người nó bay vô bánh da heo kỹ thuật quá hả bánh da lợn là cô mi làm không nói thấy thấy nữa hả không? Vâng, em làm nó kiểu ăn đi Mẹ làm mà có ba bốn tuần ghê Ghê không? Vâng, ngon lắm Đi ơi Đi à Qua mẹ cho cắt bánh nè sớm up? đi Ok, qua cắt bánh đi Hey, I'm coming, I'm coming Come in Happy birthday Look at Happy you. birthday, boy bánh cái bánh này đây ngồi xuống ngồi chụp hình chụp hình oh there's a camera oh. What? Oh. này này cắt bánh cắt bánh này rare rare rare ôi trời ơi con á con á hôm qua nay đã thấy cái hình yeah, nó khoái quá trời này này bánh này bánh cắt come on man come on man come on đâu come on đâu này này cắt này đi cắt này này này cắt cắt sorry Ooh. Ừ. thôi thôi thôi cái này không chơi rồi không chơi không chơi rồi rồi rồi rồi ba đã làm luôn ba đã làm luôn ba đã làm luôn rồi chết với miệng luôn rồi quýt luôn đập vô mặt con đập ừ đập mặt với nhỏng thay bộ đồ nữa <laughs> bộ khoái khoái mấy cái hình này ừ. rồi, rồi, rồi hơn chơi nha rồi chắc trai xin xin cái dĩa hay chắc có dĩa đâu dĩa cho nó nè cho nó ăn dĩa đi cười cười anh chơi nó chụp cái miếng bánh cái khoái quá chụp nè nè nè nè giờ giống coi giống coi giống coi cười ơi cười nhịn mỏ đây ơi đây nào cười nhịn mỏ nhịn mỏ cười đi con cười đi cười đi cười đi cười đi cười cười nha đang ơi cười nha đang ơi à à giỏi quá vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay giỏi giỏi giỏi bà nội là giỏi giỏi đi con giỏi giỏi ok ba ngủ nghỉ sao anh đi em đi em đi đã đi ngủ nghỉ sao con đã đi ngủ nghỉ sao nhiều không dạ, em trường ngồi want this oh sure Just <laughs> want to smash the cake? Smash it, smash it, smash it. Oh, wow. Chết <laughs> Ê, gì nè, nhiều, nhiều quá, nhiều quá rồi. It's a smash ờ. cake. Nó buồn. Buồn, trời ơi, không rủi cái này nữa. Không, để mình thẳng thờ đấy, để nhà mua thẳng thờ. Trời ơi, còn quá đó. Bánh gì? Bánh này nữa bánh sinh nhật gì đó thôi bỏ này ra cho anh kiệt cầm em bận cái này để cho chị còn lại để cái này chờ nó quậy đi nó quậy mấy cái bánh nó chết cho nó khoái đó chị quay nè nè cường nhiên đang đây nhiên đang đây cho ờ. nó ăn cho nó chấm không anh chấm nước mắm ở nhà cũng được mới có nước mắm nó đi chung cái à, một một một à, <laughs> một một con lê của người ta chứ ok bye bye con con biết đây con có uber không thèm đây tới là chị uống sai xỉn à, vô tư lấy đâu rồi chắc phải chảy qua anh này ờ, chịu khoai để để kiếm gì chảy ra ta No. Phải, cái này cho cái gì? ra luôn ồ có có tiền để bác sĩ đó hả vậy không vậy sao ghê quá vậy khoan nghe, mặt trời để cái này vô nữa nè <laughs> tiệm đi dũa có làm neo đó hả lại <laughs> lấy cái dĩa <laughs> chắc là quay cho lấy he wants everything rồi sao ok lấy cái nào rồi rồi ờ, thả thả thả ngoài nè thả ngoài nè thả ngoài nè thả ngoài nè cho nó cho nó bò vô tự động lấy ok good good good good good để thưa thưa ra. để nó chọn cái gì để thưa thưa ra ok con chọn nào ờ, cái nào cái nào làm lại cái tóc giống như ông nội mày Chưa, chưa, chưa biết đâu, nó buông ra nó nhìn nào cầm cái gì chắc Vậy là bác sĩ rồi, bác sĩ rồi, bác sĩ rồi Bác sĩ ơi Dạ bác sĩ ơi bác sĩ ơi đâu dốc Ồ, dốc mấy Còn giữ kéo rồi Dốc cái đó thôi có gì nữa Ghê vậy Ồ Thật sự mình chạy vậy Mình chạy ha, con làm gì nhiều nghề quá vậy Làm thọ Làm uh... Cần thở nấu ăn làm mệt rồi Sao? Ok, cái nào? Dục con đụng tiền, con đụng Biết là ngày đầu tiên là ngày cắt tóc rồi đó Cắt tóc ờ. xong bắt đầu vô học đó, hết cái tóc xong mới đủ tiền là mua làm bác sĩ không? <laughs> Cái này giờ giờ nấu ăn không? Cái đó thợ làm bánh à, Làm bánh rồi Bánh mì sợi đang suy nghĩ là cắt tóc là cắt tóc thì mới biên ngày trước mà chắc làm bền hơn không <laughs> How about this one? Nè cái này, ô oh, cái này tiền nữa nè, hàng trăm đô nha Được nè Ngày này là ngày à, ngày à, ngày ngày để dentist nè Ngày tiền à, không đó Ngày tiền không ạ Cái này ít nhất là giáo sư, bác sĩ gì nè Ngày này là chắc làm neo rồi ô oh, oh, oh, có tương lai à, ngày này có tương lai à Tương lai, có tương lai à Tương lai rực rỡ nha Ôm nó luôn con Mua ra Ok, which one? Cầm cái kéo, dục cái đó, dục cái cầm cái kéo à Nãy giờ cứ cầm cái kéo ờ. đầu tiên à Ờ, nghề dentist này có có có có có có tương lai á. oh. <laughs> Ok. Coi nhất quyết cầm cái cầm cái kéo. Nào. Cũng ôm cái kéo à. Cái cái kéo nghề đầu của nó mà. Không cái kéo này là làm gì? Làm làm thợ mai. Thợ mai Cái tóc. Ờ, cắt tóc. No làm design. Design nè. À? Yeah. Dạ. That's it? That's it. Thích oh. không? Ok, thích rồi. Oh. Dentist, dentist. <laughs> thích làm dentist. Với thì sao nồi cũng cũng ấy vậy, ừ. Ờ. hai cái luôn. Ok, thích làm dentist rồi, thích làm đi giơ đây đây này. Ờ. Ok, thích đúng không? Thích đúng không? Cười coi, thích nào thích không mà cười coi. Cười cái coi. Andy. Andy. Cười cái coi. À. <laughs> <laughs> yeah cái gì cũng thích đó, đó thích là nãy giờ nó cầm cái gì nó giờ lâu là được cầm cái nó thích cái kéo với cái với cái đồ mà làm mà làm răng á nó nhớ thích đi cho tay lên rồi đó ok rồi cười như đang coi nè nè nè nè nè nè nhìn nè nhìn nè nhìn nè cười cười cười kìa nhìn nè cười nhai răng nè ừ. nè à. Andy cười như đang ơi răng nhai răng sao cười nhai răng sao bác ba kêu cười kìa Andy cười cái con Andy cười cái gì cười cái kêu nó cái nó cười à Andy cười đi con cưng <laughs> <laughs> chết rồi vậy chết rồi Andy Andy cười cười nha đang rồi nha đang đẹp rồi Andy Andy cười nghe con cười cho bà ba coi coi nha đang đẹp rồi giòn thôi vậy đủ rồi đó đủ rồi đủ rồi, đủ rồi. ok Nguyễn Chí nha ờ, Bắt đầu ra học làm tóc trước xong rồi đầu ra làm à, nha, nha sĩ nha Let me get Andy for you guys Guys Whoa, what that? Yeah. Okay, let's go Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. bye bye bye Andy Andy bye